Ứng dụng độc báo kiếm tiền mới nhất năm 2022. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải ứng dụng này. Các bạn làm theo mình nha, liên tải mình sẽ để dưới phần bình luận. Bấm vào cài đặt. Đợi một tí. Xong rồi mở lên. Bấm vào tiếp tục. Bấm vào tiếp tục. Bấm vào tiếp tục. Bấm vào nhận ngay. Bấm vào đăng nhập qua Google và chọn tài khoản Google. Thế là xong và các bạn làm theo ứng dụng hướng dẫn nha. Và cuối cùng là nhập mã giới thiệu để nhận thưởng mà mình sẽ để trên màn hình. Chúc các bạn thành công!